xin chào anh em thì hôm nay trong clip này tôi sẽ mang đến cho anh em về một cái dòng sản phẩm để hỗ trợ cho anh em về môn đánh bài anh em nhé đấy thì cái dòng sản phẩm này sẽ là để hỗ trợ cho anh em về bộ môn bài lá bịp anh em nhé thì anh em biết rằng hiện nay ở trên đất nước chúng ta đang có dịch bệnh đang ngoài hành rất là nhiều rất là nhiều ờ, rất là nhiều anh em là chết đói đấy chính vì thế nhưng anh em một có công việc làm thường thường là số sẽ là rất nhiều để không có tiền trang trải cuộc sống đấy, nhất là những anh em mà đang đam mê bộ môn bài lá bịp hay là sóc đĩa bịp thường thường đi chơi thì sẽ rất là khó ăn rồi mà hiện tại dịch bệnh nữa lại càng không có tiền đi chơi lại càng dễ bị thua tha hơn đấy chính vì thế để mà cứu anh em để có phải hỗ trợ cho anh em thì tôi sẽ mang đến cho anh em về một cái dòng sản phẩm máy đánh bài bịp công nghệ mới nhất của 2021 để giúp đỡ cho anh em về bộ môn bài là bịp anh em nhá đấy và cái dòng máy này chúng tôi sẽ đang giảm giá 30 phần trăm cho anh em để anh em khi đi chơi anh em có tiền đến mua và chơi để đem về chiến thắng cho anh em để giúp cho anh em qua được cái mùa dịch này không lo bị thiếu tiền nữa anh em nhé đấy thì ngoài những cái sản phẩm để hỗ trợ cho bộ môn bài là bịp thì bên tổng kho còn thì bên công ty trách nhiệm hạn thiết bị nghe nhìn điều khiển đánh hàng còn có cung cấp cho anh em đầy đủ về tất cả dòng sản phẩm về xong đĩa bịp nữa anh em nhé đấy anh em có cái đồ gì luận được cái đồ gì bộ môn chơi gì thì anh em có thể có điện đến cho chúng tôi chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em anh em nhé đấy anh em luận được cái đồ gì vào thì chúng tôi sẽ có cái phụ kiện để hỗ trợ cho anh em về đồ mà anh em luận được anh em nhé đấy anh không nói nhiều nữa bây giờ tôi sẽ đi vào để giới thiệu về cái dòng sản phẩm mà máy đánh bài này đây là cái dòng máy đánh bài CVK 600 anh em nhé đấy thì bên ngoài của nó sẽ được làm và trang trên chiếc điện thoại iPhone 7 Plus anh em nhé đấy anh em nhìn này đấy rất là xịn anh em nhé đấy bây tôi sẽ khởi động máy lên và test cho anh em về cái chất lượng của máy về cái độ chính xác của nó anh em nhé đấy thì anh em nào có nhu cầu quan tâm về cái dòng sản phẩm này anh em có thể liên hệ ngay qua số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 hàng online tôi sẽ ship về cho anh em và sẽ hướng dẫn anh em cách chơi cách sử dụng cái dòng sản phẩm này anh em nhé đấy anh em nhìn này đây sau khi tôi đã mở điện thoại lên này máy bay lên này đấy anh em xem nó ở trong nó giao diện nó là như iphone này anh em nhé vẫn có ảnh về cửa hàng uh, chơi này cửa hàng ứng dụng này em máy tính hay là những cách tác vụ như là máy ảnh các kiểu anh em nhé đấy bình thường anh em nó xin vào anh em chơi anh em sử dụng như một chiếc điện thoại bình thường nghe gọi chụp ảnh nhắn tin lướt facebook hoặc zalo anh em nhé đấy còn khi mà anh em đi chơi anh em sẽ vào anh em gọi mã chương trình đấy gọi trò chơi ra và chơi anh em nhé và cái dòng máy này nó có thể tích hợp được tất cả các loại trò chơi để hỗ trợ cho anh em về môn bài lá bịp anh em nhé đấy những cái trò ở bên nam ta như là trò miền Bắc miền Trung miền Nam đều có như là sâm liêng phỏng bài cây tiến lên hay là binh sập sám binh cân động đấy, hay là xì tố CX hay là bài chắn đều chơi được hết anh em nhé đấy và sau khi đã đăng nhập được bài này và giao diện trò chơi này đấy thì đây sẽ là giao diện của cái máy này đấy và đây sẽ là khu vực trò chơi này có rất là nhiều nhé đấy rất là nhiều loại trò chơi và những cái loại trò chơi của nó sẽ có những cái mã chơi khác nhau rất là nhiều anh em nhé đấy, rất là nhiều đầy đủ cho anh em luôn nha anh em muốn chơi cái bài gì thì anh em vào anh em mua và anh em chơi anh em nhé thì dòng này là dòng anh em phải yên tâm là tất cả dòng sản phẩm của chúng tôi đây là hàng công ty hàng mới 100% có xuất xứ rõ ràng và chất lượng cực kỳ tốt giá cả thì là tốt nhất trên thị trường hiện nay và số lượng thì rất là nhiều anh em thì bao nhiêu cũng có anh em kể cả anh em nào mà làm đại lý hay là muốn bán hàng những sản phẩm này thì có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi thì tôi sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình anh em nhé anh em nên nhớ là cái sản phẩm này đang giảm giá 30 phần trăm anh em nhanh tay thời gian có hạn anh em nhé nó chỉ trong tháng 9 này thôi đấy đây là anh em nhanh mua còn không nhanh thì nó sẽ mua sẽ giá cao hơn anh em nhé đấy nhanh cần cả hàng và đây về tôi sẽ test trực tiếp này đây là một số mẫu bài chúng tôi này bài anh em muốn chơi được thì anh em bắt buộc phải có bài này bài của máy này bài dừng để cho máy này thì cái dòng bài này đã được chúng tôi xử lý qua một công nghệ đặc biệt để giúp cho máy có thể nhận biết được nhận biết được tất cả các mặt bài và báo vào cho anh em kết quả chính xác nhất anh em nhé đấy thì cái dòng bài này về kích thước ngoại hình và chất liệu thì nó hoàn toàn giống như bài chọn anh em mua anh em nhé đấy tôi sẽ lấy ra cho anh em thử này đấy đây sẽ là bộ bài của ta này đấy đấy đây sẽ là bộ bài của ta này bài sẽ không khác gì một bộ bài chọn bình thường anh em nhé và tiếp theo đi cùng máy nó sẽ là có một bộ tai nghe bluetooth siêu nhỏ anh em nhé cái bộ tai nghe này sẽ được qua tai nghe và anh em chơi máy quét và sẽ báo bên trong tai cho anh em để anh em nghe anh em nhé còn là anh em mà ờ, không muốn sử dụng máy này anh em có thể dùng những phụ kiện để hỗ trợ máy như là đồng hồ soi bật soi hay là điện thoại soi bài anh em nhé thì máy này sau khi kết nối cái phụ kiện này em sẽ đúc vào trong máy chủ sẽ đúc vào trong người Đấy, cái phụ kiện như là đồng hồ hay là điện thoại hay bật lửa anh em để ngoài cả soi anh em nhé đấy còn về tôi video tôi sẽ để máy báo chế độ ra ngoài của máy để anh em thấy được cái chất lượng và cái, cái kết quả của dòng máy này anh em nhé đây và tôi, tôi sẽ test cho anh em này đấy tôi sẽ test cho anh em về cái trò chơi liêng này đấy test cho anh em trò chơi liêng nhé đấy, và tôi sẽ chọn chế độ đầu tiên là tôi sẽ chọn cái chế độ là báo cho nhà cái là lớn đẹp nhất và số lượng người chơi của nó sẽ là bốn người chơi anh em nhé và tôi sẽ cài ra cho ra ngoài còn anh khi chơi thì anh em sẽ cho tay nghe bài anh em nhé đấy thử này thử cái tốc độ báo bài của máy này bài này máy này báo bài nhanh anh em nhé đặt xuống là báo này báo né đo số này đấy rất là nhanh đó là nhanh em nha và cái khoảng cách tắt của nó rất là xa nhá tối đa là một mét rưỡi này em nhá đặt xuống này rất là nhanh em nhá đấy và cái độ chính xác của nó này cực kỳ tốt này đấy ba bỏ đi ba lá này này có ba bỏ đi ba lá chứ giờ bốn ngày này anh em nhìn xem đấy đây là kết quả của anh em khi đã chơi cái dòng sản phẩm này đấy anh em nhìn này của anh em 8 điểm là cái nhất trong này nhé đấy không ai qua được là tám anh em nhé với sản phẩm này nó sẽ chơi cho anh em là về tôi đang chơi chế độ là chất dù là cao nhất anh em nhé chất dù là cao nhất đấy lại này và anh em chưa đây em tắt màn hình máy đi nhé nó sẽ báo cho anh em bình thường này bốn này mèo bốn này một hai ba bốn bỏ đi bốn lá trên này đấy, bốc làm sao bỏ bốn lá nhé và chia này chín này anh em này đấy chín này đấy không nhà nào qua được nhà chín nha anh em nhé đấy nhà này một này đấy. đấy cực kỳ sao cực kỳ chuẩn anh em nhé và cái máy này cái dòng này, cái dòng máy này nó có rất là nhiều trò chơi và con chơi rất là nhiều cái chế độ chơi anh em nhé đặt xuống này này lá một này có đi một lá này chưa này rất là chín điểm anh em nhé không qua nhà không có nhà nào qua được chín này nhá anh em nhá đấy chơi cực kỳ máy cực kỳ chính xác và báo cực kỳ nhanh anh em nhá đấy và bài chúng tôi thì có rất là nhiều loại để cho anh em nhiều bài kim cương đọc dòng đọc dòng bạc bài xanh 2 k là bài nhận nước ngoài này chúng tôi đều có để cho anh em cái độ đa dạng và độ bảo mật của anh em là cao nhất anh em nhé bốn này một hai ba bốn có đi bốn lá này chưa này vẫn là chín điểm vẫn là cao nhất này nhé đấy không quay không có nhà nào quay được chín này nhé đấy chín điểm về là cao nhất này đấy anh em thấy là chất lượng của nó cực kỳ tốt nhé bao nhiêu anh em mà chơi mà không bốc được cái thì anh em có thể chọn chế độ khác như là cái chế độ thông dụng nhất mà anh em hay chơi này thì anh em người ta hay chơi này đó là cái chế độ báo nhà cao nhất anh em nhé đấy thì nó sẽ có báo một nhà cao nhất này hai nhà cao nhất và báo cắt cửa này anh em nhé bây tôi sẽ chọn cái chế độ báo hai nhà cao nhất này tôi sẽ chọn kích độ hai nhà cao nhất này ba một máy báo ba một thì nhà số 3 sẽ là lớn điểm nhất và nhà số 1 là nhà cái sẽ là lớn thứ hai em nhé anh em chú ý soi qua uh, kiểm tra qua video để xem được chất lượng của máy anh em nhé đấy anh em xem này nhà số 3 6 điểm cao nhất này đấy còn nhà này là 3 điểm 3 điểm và ba sử dụng cao nhất anh em nhé đấy cao sau này này này là cực anh em nhé chất rồi cao nhất anh em nhé máy báo cực kỳ chính xác cực kỳ chuẩn luôn anh em nhé anh em mua cái dòng máy này là anh em chơi thì nó sẽ đảm bảo cho anh em thứ nhất là anh em có đủ hoặc là thừa cái số tiền để anh em cần để chi trả cho cuộc sống hả anh em nhé thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho anh em giải quyết cái vấn đề việc làm anh em đang thất nghiệp hoặc là anh em nào mà không làm được việc nặng anh em sử dụng cái dòng máy này anh em chơi rất là đơn giản rất là dễ dàng thôi anh em nhé không phải vất vả không phải trên tay chân anh em nhé đặt xuống này và thứ ba nữa là nó sẽ giúp cho anh em nào mà đang đam mê bộ môn bài lá nhưng mà vẫn giúp cho anh em kiếm tiền về anh em nhé một bốn này nhà số 1 là cái lớn nhất và nhà số 4 là cuối cùng sẽ là lựa thứ hai anh em nhé đây, đây em thì xem 8 điểm là cao nhất rồi 8 điểm là cao nhất anh em nhé Đấy, không nhà là quay cả tám nhé anh em nhìn qua video để kiểm chứng này chất lượng của máy này Đấy. rất là đơn giản máy đặt rất là chính xác và cam rất là sáng anh em nhé đặt số này máy báo ba hai này đặt số 3 cao nhất là số nhà số 2 cao thứ hai này chín điểm cao nhất này đấy chín điểm nhà số 3 cao nhất nhà số 2 này hai hai cao nhất trong hai cao nhà này anh em nhé đấy anh em nhìn xem tập trung xem rất là đơn giản rất là dễ chơi và cách chơi nó rất là dễ và thứ hai là nó là một cái sản phẩm đa năng anh em nhá anh em chỉ cần mua cái dòng máy này về anh em có thể thay thế cho tất cả những cái dụng cụ những cái sản phẩm để hỗ trợ cho anh em về bộ môn bài lá anh em nhé đấy ví dụ như anh em đi chơi kính chơi uh, kính hay là chơi đi thổi bài anh em chơi chán rồi hoặc là anh em mà chơi muốn mở bài cho nó đổi gió đi để giúp cho anh em có cái loại hưng phấn đây là những cái hứng thú để chơi bài trên bịp thì anh em sẽ sử dụng cái dòng máy này để nhé và tôi khẳng định với anh em khi anh em đã dùng sử dụng cái dòng sản phẩm này thì tất cả những dòng sản phẩm khác thì tôi nói với anh em là chơi cái rất là rất ít chơi rất là không muốn chơi cả tổng đại lý cầu bịp làm cái video để giới thiệu đến à, các bạn cái sản phẩm kính áp tròng nhìn xuyên bài 7D Đấy, thì à, đây cái số điện thoại bên nhà mình này các bạn mua hàng các bạn à, có thể gọi trực tiếp hoặc là zalo cho mình để mình tư vấn thêm thì trước mặt các bạn đây là đây, kính áp tròng 7D mới nhất năm nay đây mở các bạn xem này đây là cái cấu tạo của cái kính này đầu tiên là có một cái cây gắp kính này Đấy, cây đeo kính này, cho bạn đeo kính vào mắt này và đây là cái kính 7D này trong này đấy đây mình sẽ lấy cho bạn xem này và đeo các bạn là thử thử nghiệm bạn luôn này đây cái kính 7D này nhìn ở đây không này với cái kính áp tròng 7D nhìn xuyên bài này thì cái ưu điểm của nó là thời gian sử dụng là được đến 5 năm và khi các bạn mua hàng bên mình sẽ bảo hành các bạn trong một năm thì sẽ bảo hành qua cái số điện thoại của bạn các bạn mua số nào thì mình sẽ lưu số là ngày mua đấy và đây là kính 7D này thì cách sử dụng của nó như thế nào thì các bạn chỉ cần đeo vào mắt là các bạn nhìn được bài như nơi siêu ảnh gỏ luôn và cái ưu điểm của nó là không đau mắt là không cộn mắt là cực êm luôn đấy là cái ưu điểm của kính áp tròng nhìn siêu bài thì đeo như nào đây mình sẽ lấy các bạn xem này thì các bạn cầm cầm cái cái gắp kính này các bạn gắp cái kính ra đấy bạn để cái cây đeo kính sau đó các bạn cái chiều nào các bạn đeo được không quan trọng cái chiều nó là cái chiều nào cũng được các bạn để đây đấy tôi sẽ để cho các bạn xem này đấy như này này sau đó các bạn ấn vào mắt là nó sẽ tự khớp luôn đấy các bạn không cần phải ờ, phức tạp gì trong vấn đề đeo rất là dễ đeo thôi ai cũng có thể sử, sử dụng các bạn nhé đấy và các bạn đeo cả ngày được luôn đấy không như cái kính đời trước là các bạn đeo cả ngày đeo cả ngày luôn và có một cái lưu ý tiếp theo à, mình muốn lưu ý các bạn này tất cả các loại kính áp tròng như xuyên bài thì các bạn uh, phải đi theo bài thì đây đây là những cái mẫu bài bên mình thì uh, có nhiều bạn hỏi tôi là kính áp tròng này có thể nhìn được bài chợ không mình khẳng định luôn là không thể nhìn được bài chợ mà phải bên nhà mình cung cấp thì bên nhà mình cái cung cấp những cái mẫu bài á thì nó giống hệt luôn cái bài chợ đấy thì đây thì khi đeo kính thì nó sẽ nhìn như nào thì tôi sẽ ờ, dùng cái kính thử để tôi cho nó vào trong cái mắt camera để các bạn nhìn qua thì tất nhiên là các bạn đeo kính thử thì ờ, không thể bằng ờ, các bạn đeo kính vào mắt được nó sẽ không nét bằng đây thì các bạn nhìn sẽ nhìn sẽ như này đây các bạn nhìn đều rất rõ rõ ràng con ca này đấy đấy con quy này đấy, con di bích này các bạn nhìn lưu ý cho tôi hai con thôi khác biệt nhất đó là con 10 là cái hình dấu cộng đấy các bạn chơi như này mà chơi bài ngược này thì không ăn được tiền đấy thì không cái gì chơi có thể ăn được tiền đấy con chín hình móc chìa khóa đấy con tám và một cái đặc điểm nữa là các bạn có thể xem được cả chất các bạn nhá đây là những con quy này con quy quy cơ này thì nó sẽ đánh dấu ở đây là các bạn biết con quy cơ còn con rô thì nó sẽ đánh dấu ngược không bên này đấy con tép thì nó đánh dấu ngang trên này đấy rất đơn giản như vậy các bạn có thể nhìn thấy cả chất luôn đấy như con tép con này con này con 10 tép các bạn này nhìn này đấy các bạn nhìn đâu đấy khi đeo kính thì như này như các bạn đeo vào mắt thì mình đảm bảo luôn là nó lại rõ gấp 10 lần như luôn đấy còn khi mà các bạn không đeo kính thì cái bài nó lại bình thường như này đấy thì với cái mẫu kính này mình cũng nhấn mạnh một lần nữa luôn các bạn mua thì các bạn phải alo trực tiếp cái số thoại mình 0984 80 của suy để tránh mua phải hàng giả hàng nhái à, với các bạn ở xa mình có thể gửi đường bưu điện cho xe đỏ đấy thì, thì ngoài cái mẫu kính áp tròng này bên mình phân phối rất nhiều cái mẫu kính khác nữa và cái mẫu bài của nó thì cũng rất nhiều mẫu bài để các bạn lựa chọn chơi nhá đây thì uh, các bạn ở ngoài bắc thì hay chơi là rồng vàng rồng đỏ này đấy các bạn nhìn kỹ bao này đấy, bên mình đều có này hay là bài uh, bài cúc áo đấy bài uh, nhựa nước ngoài đấy các bạn nhìn này đây là bài nhựa nước ngoài bài uh, bài nhựa ở đây trong miền Nam bây giờ này bao dội chơi cái mẫu bài trắng như này đấy như vỏ thì uh, mẫu bài trắng lại vỏ như này à, nõi như như vỏ trắng như này và cái mẫu bài nước bậc A thì một cái mẫu một trong những cái bài cực phổ thông và một cái mẫu nữa là mẫu bài đô la đô la trắng đô la vàng thì mình đều có bạn nhá đấy thì mình lưu ý cả các bạn là tất cả các sản phẩm như mình là được bảo hành trong một năm đấy thì mình ờ, mẫu kính mới nhất năm nay kính 7D mình có hai màu một là màu xanh lá da trời và một màu đỏ đấy các bạn đã xem hộp kính màu đỏ này đấy. thì à, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái các bạn alo trực tiếp chỗ này nha hoặc zalo để mình tư vấn thêm thì bên mình cung cấp rất nhiều những dụng cụ cờ bịp như bầu cua này tài xỉu sóc đĩa máy mài bịp đấy áo đồng bài kính áp tròng nhìn trên bài đấy thì ở à, video tiếp theo mình giới thiệu các bạn một cái máy mài bịp rồi cảm ơn các bạn xem chưa